Ở nội dung ôn tập, chúng mình có bài 1 như sau. Dựa vào biểu đồ dưới đây, hãy trả lời các câu hỏi sau. Ở đây cô có biểu đồ tổ 1, tổ 2, tổ 3 và tổ 4. Các tổ cắt được bao nhiêu hình thì các con quan sát tổ 1. Đây là số hình của tổ 1, đây là số hình của tổ 2, đây là số hình của tổ 3 và đây chính là số hình của tổ 4. Bài yêu cầu chúng mình như sau cả bốn tổ cắt được bao nhiêu hình, trong đó có bao nhiêu hình tam giác, bao nhiêu hình vuông và bao nhiêu hình chữ nhật. Ở phần B, tổ 3 cắt được nhiều hơn tổ 2 bao nhiêu hình vuông, nhưng là ít hơn tổ 2 bao nhiêu hình chữ nhật. Đấy chính là nội dung của bài tập số 1. Cô đọc lại nội dung của bài tập số 1. Dựa vào biểu đồ dưới đây, hãy trả lời các câu hỏi sau. A. Cả bốn tổ cắt được bao nhiêu hình? Trong đó có bao nhiêu hình tam giác, bao nhiêu hình vuông và bao nhiêu hình chữ nhật. Phần B, tổ 3 cắt được nhiều hơn tổ 2, bao nhiêu hình vuông và ít hơn tổ 2, bao nhiêu hình chữ nhật. Vậy chúng mình cùng nhau đi giải từng phần các con nhé. Đầu tiên, chúng mình sẽ tìm phần A, đó là cả 4 tổ cắt được bao nhiêu hình. Trong đó có bao nhiêu hình tam giác? bao nhiêu hình vuông và bao nhiêu hình chữ nhật. Bây giờ chúng ta đi tìm từng ý một. Đầu tiên chúng mình tìm xem cả tổ cắt được bao nhiêu hình. Các con quan sát và thấy cả tổ sẽ cắt được số hình là đây là cả 4 tổ cắt được số hình là tổ 1 các con nhìn chạy hàng ngang, các con nhìn thấy tổ 1 cắt được mấy hình? 4 hình. Tổ 2 cũng cắt được tất cả là 4 hình. Tổ 3 cũng có 4 hình và tổ 4 cũng có 4 hình. Như vậy cả 4 tổ cắt được số hình là